đây nhá cái uh, tài khoản game của em là dũng chọc rồi đúng không đúng rồi. thì của em là có 5 triệu thì anh Trung công ty anh Trung luôn với em là 5 triệu tổng 10 ok chưa ok thì giờ anh sẽ kéo lên nó rơi tổng khoảng 7 80 triệu xong rồi rút ra rút ra thì em gửi lại anh 50 phần trăm số tiền được ok chưa ok em rồi. em em thế đánh luôn đây phần mềm đây cái này chứ cái nào chơi nó thực tế luôn đấy à, nhìn chưa phần mềm báo xỉu này báo xỉu đánh xỉu này tất tay luôn để đánh là tất tay em hiểu không ok 10 triệu này ừ, tất tay nhìn chưa vâng đánh lên tầm khoảng bảy 80 triệu đấy game nào cũng chưa được hết lần sau không cần phải qua cửa hàng anh làm gì cả hiểu không lần sau cứ chơi cứ ở nhà thôi alo trực tiếp cho anh vâng. ừ. chơi xong em em 50 phần trăm tiền vào anh 50 phần trăm tiền vào hôm nay em vào 5 triệu thì anh vào 5 triệu cùng em hoặc hôm em vào 10 triệu thì anh vào 10 triệu cùng em cuối chơi xong được em rút ra xong em gửi lại anh vâng năm phần trăm số tiền được ok ừ. chưa ok ừ. cứ như thế anh em làm việc cho thoải mái còn chơi thì là anh vào tiền cùng em thì em không phải no vấn đề gì cả còn anh sử dụng phần mềm còn phần mềm nó thẳng anh đéo bán hiểu không ok anh này cứ chơi thực tế luôn đấy đây đánh 10 triệu nhá nhìn chưa hai hai bốn bảy điểm xỉu này nhìn chưa được 10 triệu đúng không vâng cái này nó báo chuẩn xác trăm trăm luôn không còn lo gì cả Đây, từ từ chờ tí xem nó báo cái gì vẫn báo xỉu này nhìn chưa à. nháy bên này thì mình đánh xỉu nháy bên này mình đánh tài Đấy, đơn giản lắm ừ. này dạ. này phần mềm này đưa luôn thoải mái nhìn chưa Đấy, game nào cũng chơi hết bất cứ game nào Đấy, đánh này tắt tay luôn này mẹ đã đánh là tất tay thì em hiểu không? Dạ. vì phần mềm mình báo nó chuẩn rồi không có no nhưng mỗi ngày chỉ chơi được một lần thôi em hiểu không đấy vì được. Dạ. nếu mình chơi nhiều thì sợ nhà gái sẽ phát hiện nó khóa tài khoản game mình mình vào nên mỗi ngày em làm việc với anh một lần em hiểu không được. Dạ. mai chơi tiếp tại alo cho anh ừ. nó đơn, đơn giản thôi phần mềm này của anh nó mua tiền tỷ cơ nên anh không bán không chứ vừa lại gọi điện mà mua thì anh không bán đấy còn cần anh em kết hợp làm ăn thì là kết hợp làm ăn nhau thôi ừ. vâng. em chỉ cần chơi game nào em có tài khoản game thôi Đấy không có tài khoản game xong nạp tiền vào ví dụ như chơi 5 triệu thì anh nạp 5 triệu cùng em xong kéo lên kéo lên xong em rút ra đó vâng. tài khoản của em thì chỉ em rút thôi em rút ra xong rồi em gửi lại anh năm phần trăm nhìn chưa được một hai ba này sáu này xỉu đúng không ok anh đây cho luôn anh mấy anh em trên mạng xem này Đấy, đây hôm nay thằng cu em nó chạy qua nhà này nó nhờ tôi kéo này đây, tôi sử dụng phần mềm kéo luôn đây phần mềm cho anh em xem đây ừ. Đấy, bất cứ game nào anh em cần kéo đều chơi được hết còn phần mềm công ty chúng tôi không bán anh em nhé phần mềm thì là không bao bán đấy cho anh em xem là nên thực tế này nhìn chưa này nhìn chưa này 39 triệu này đấy. phần mềm báo tài này đánh tiếp tài này đặt tất tay luôn cho anh em xem này đặt tất tay này nhìn chưa đặt tất tay 39 triệu này Đấy, đánh nốt phần này xong rồi rút tiền ra đơn giản vậy thôi của anh em chơi bất cứ game nào anh em cần cứ alo tôi đấy anh em kết hợp làm ăn với nhau thôi chứ còn phần mềm thì công ty chúng tôi không bán ừ. anh em cần tư vấn hướng dẫn gì mà anh em nào thua tha nợ nần về những game trực tuyến game đổi thưởng thì liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chỉ làm sao chiến thắng cách làm sao biết trước kết quả bất cứ game nào đấy, cứ liên quan đổi thưởng ăn thua nè. chúng tôi có cách giúp anh em giành thắng ừ đây, đây còn thằng hôm nay là thằng cu em đấy nó qua này đấy, nó có 5 triệu công ty tôi vào luôn 5 triệu cùng với nó luôn đấy anh em cũng thế bất cứ anh em nào cần chơi game ví dụ anh em có 5 triệu có 10 triệu chúng tôi cũng vào cùng anh em tương lấy số tiền luôn xong đánh anh em nhìn chưa 3 4 5 này 12 điểm này tài này nhìn chưa ừ. nhìn báo tài chưa 39 triệu này 204 nghìn này đánh phát như thế anh em nhìn này nên này đấy